Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Linh Mục Cruiser Trần Ngọc Thanh chết vì đạo. Dưới góc nhìn của một công dân công giáo về việc Linh Mục Trần Ngọc Thanh đã bị sát hại dã man khi đang giải tội tại nhà thờ giáo sứ Đắc Mốt, xã Sao Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Công Tum. Tác giả Lê Thiền đặt vấn đề liệu có phải vị Linh Mục này đã chết vì đạo Trước tình thức phức tạp của vụ án sát hại Linh Mục Cruz Trần Ngọc Thanh, chúng tôi ngại góp tiếng nói trên diễn đàn công luận. Nhưng sau khi đọc các bài báo trên báo Tiếng Dân là một người bạn đã đi xa vào ngày 5 tháng 2 năm 2022 của Nguyễn Thủy Dương, cũng như bài của Trịnh Vĩnh Phúc hôm 12 tháng 2 năm 2022, thông tin mới về vụ án Linh Mục Cruz Trần Ngọc Thanh bị sát hại. Xin được bảo mội đưa ra cái nhìn của một dân công giáo về vụ việc nêu trên. Tác giả Nguyễn Thị Dương xác nhận mình là tín đồ Phật giáo nhưng là bạn của Linh Mục Trần Ngọc Thanh đã kể lại rằng giúp việc của anh Thanh cho hay cho tới khi rơi vào hôn mê anh chỉ nói có một câu duy nhất là hãy tha thứ cho họ. Đây là hình ảnh Linh Mục Cruz Trần Ngọc Thanh. Tác giả Trịnh Vĩnh Phúc nêu rõ ở cuối bài viết rằng vụ án Linh Mục Cruz Trần Ngọc Thanh bị sát hại là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, rất cần được thông tin đầy đủ không chỉ nhằm góp phần giải quyết vụ án đúng pháp luật, mà còn giải độc một số thông tin không đúng trên mạng, đáp ứng mong lợi của đồng bào công giáo và những người quan tâm đến vụ án. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, bài viết từ Đài Á Châu Tự Do FA vụ Linh Mục bị sát hại khi giải tội qua cái nhìn của giáo dân cho biết Linh Mục Cruz Trần Ngọc Thanh đã bị sát hại vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 khi đang ngồi tòa giải tội cho giáo dân ở giáo họ Sam Lôn, giáo sứ Đắc Mót, tỉnh Con Tum, giáo phận Con Tum. Sau khi nêu câu hỏi rằng, đối với những người thường tiếp xúc với nạn nhân trước khi bị chém đến chết, thì vị linh mục này như thế nào? Bài báo trưng ra ba dân chứng như sau. Ông Thương là giáo dân, giáo sứ Đắc Mốt, nói với Đài Á Châu Tự Do sáng ngày 4 tháng 2 rằng cha rất yêu thương các con chiên, nói chung là không thể tạ được. Riêng bản thân em tiếp xúc với cha thường ngày thật sự rất là bức xúc. Bởi vì cha là một người đi chuyển giáo, làm cho các căn chiên sống đạo cho đẹp thì không thể nào xích mích với người khác. Thế nhưng có người lại sát hại cha thì thực sự là trong lòng giáo dân rất bức xúc, muốn biết lý do tại sao lại giết cha như thế. Một sinh viên đồng bào dân tộc Sê Đăng tên là Krim cũng là giáo dân Đắc Mốt nói rằng Em thấy cha Thanh hiền lành, cha hay thích nói chuyện với con nít lắm, không khí lặng xuống buồn Mọi người ăn Tết không có vui, mấy ngày không còn vui vẻ như trước nữa, thấy buồn lắm. Hình ảnh bên trái là chiếc ghế nhựa nơi linh mục Trần Ngọc Thanh khi đang ngồi tòa giải tội. Bên phải là căn nhà nguyện nơi vị linh mục bị sát hại. Ông Lộc, một giáo dân, sau khi hay tin Linh Mục Thanh bị sát hại, đã lên đến nơi xảy ra án mạng để tham gia lễ tiễn chân vị Linh Mục này, đồng thời muốn tìm hiểu ngọn ngành của vụ việc. Ông nói, một linh mục mà mất bị chém chết bởi một kẻ thù nghịch với đạo công giáo ngay tại tòa giải tội, ngay khi đang thi hành thiên chức linh mục là một việc cực kỳ hiếm có mà nó rất là đau xót. Thư tìm hiểu ý nghĩa về một cái chết của những dòng tin trên kích thích chúng tôi mò mẫm sâu hơn vào vụ sát hại. Qua thư chung của giám mục Côn Thum vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, Đức cha Nguyễn Hùng Vị xác nhận rằng linh mục Trần Ngọc Thanh được biết đến là một con người ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành và dễ mến. Đức Giám Mục cũng cho biết có chương trình kêu gọi giúp đỡ để có thể xây dựng cho anh chị em nơi đây, tức là giáo họ Salon, ngôi nhà thờ. Chi tiết này cho thấy tại nơi tạm thời được sử dụng làm nơi thờ phượng vì chưa có nhà thờ, cha Cruz Trần Ngọc Thanh có lẽ đã thi hành liên tiếp hai sứ vụ tông đồ theo thánh chức năng và giáo quyền giáo sĩ của mình là cử hành thánh lễ và ban bí tích giải tội. Máu ngài đã tuôn đổ trên chính nơi thánh ấy, dù nơi đó có thể chưa được hay không hề được thánh hiến như là nhà thờ đúng nghĩa. Điều đáng ghi nhận thêm là đường dẫn vào nơi thờ phượng được dựng cổng trào thô sơ bằng cây rừng ghép hình tháp nhà thờ và thánh giá như thể báo hiệu đây là khu vực dành cho việc thờ phụng. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Kiên sinh năm 1989, hung thủ giết linh mục Trần Ngọc Thanh. Thông tin từ nhiều phía cũng cho biết tên sát nhân Nguyễn Văn Kiên đã kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cho đến khi số do dân xưng tội giảm xuống, y mới đi vào xông lên, vung dao chém vào đầu và vai của nạn nhân, tức là Trà Thành. Những dấu máu đổ xuống trên nền xi măng nơi tòa giải qua hình ảnh là chứng tích tội ác kinh hoàng. Việc điều tra và xác minh động cơ sát hại Trà Thành chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Đến thông tin đầu tiên về sự cố giết người nêu trên cũng đã gặp trở ngại khi hàng trăm cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam, tức là Cộng sản Việt Nam kiểm soát đã im hơi lặng tiếng suốt một tuần lễ, tính từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 mà mãi đến ngày 4 tháng 1 năm 2022 mới đưa tin lặp lại tin từ báo Công an Con tùng. Phía giáo quyền Công giáo cũng thông tin chậm chạp. Cho tới ngày 4 tháng 2 năm 2022, người ta mới đọc được thư chung của đức cha Nguyễn Hồng Vị, giám mục giáo phận Côn Tum, gọi là thư chung Tết nhâm dần, mà thì xem ra là giải khá rẻ rặt. Tôi chưa thấy được cái gì nó có, tôi thấy vụ này nó có cái gì mang tính riêng lẻ. Nó không phải là phong trào hay trào lưu, tôi không biết tại sao nó xảy ra trường hợp như vậy. Con Tum không phải luôn là như vậy. Trước đó một ngày, người ta đọc được lời phát biểu của Linh Mục Nguyễn Văn Đông trên giáo phận Con Tum rằng Nghe nói rằng công an đang điều tra trong giáo hội công giáo đã có nhiều vụ chết oan ức. Cha Thành mới tới chỗ đó có một vài tháng. Ngài không có gì gây thủ án với bất kỳ ai. Ngài không có thủ án với ai mà bị giết chết như vậy. Chúng tôi chỉ trông chờ tiếng nói của lẽ phải, chân lý. Đây là hình ảnh đám tang của Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Nơi trong vẹp công giáo phận Con Tum, người ta đọc thấy tin thêm về vụ cha Trần Ngọc Thanh, Đức Giám mục Giáo phận Con Tum đến thăm giáo họ Sa Lồng. Theo đó, sáng ngày 7 tháng 2 năm 2022, Đức cha Azo Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Con Tum đến thăm giáo họ Sa Lồng. Giáo phận bày tỏ nỗi lòng vô cùng đau buồn và tiếc nuối về sự mất mát quá lớn này. Nhưng chưa biết động lực nào đã đưa anh, tức là Nguyễn Văn Kiên, đến chỗ sát hại cha Cruz Đức cha Nguyễn Hồng Vị gặp mặt bà con giáo dân, chia buồn, nói lời an ủi, chấn an bà con và cùng thắp hương tức là nhang đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn cha cư Trần Ngọc Thành. Đồng thời, Đức cha lắng nghe những ý kiến của những người trực tiếp có mặt trong buổi chiều mà cha Thanh bị sát hại. Những tin liên quan đến thân nhân cha Cruz Trần Ngọc Thanh cũng như liên quan đến việc ngài bị chém giữa lúc ngài thi hành sứ vụ tông đồ giữa nơi thờ phượng, cho người ta tin rằng cha Trần Ngọc Thanh đã chết vì đạo. Chính một tờ báo nước ngoài tại Ý đã nhận định như vậy. Cha Cruz Trần Ngọc Thanh đã sống nhân đức anh hùng như một nhà truyền giáo và xứng đáng được tuyên phong trong một quá trình điều tra cẩn thận của Tòa Thánh. Đây là hình ảnh các nhân chứng đang kể lại sự việc với cha trong nhà nguyện nơi xảy ra vụ sát hại. Để được nhìn nhận là chết vì đạo, theo giáo lý công giáo, người đã chết cần hội đủ ba điều kiện căn bản là Thứ nhất là bị giết chết. Thứ hai, chết vì Chúa Kitô. Thứ ba là người tín hữu Kitô hoan hỉ lãnh nhận cái chết, chết cho Chúa Kitô và vì Chúa Kitô. Nếu chúng tôi không lầm, người Công giáo Việt Nam trong nước có thói quen tập quán để tang linh mục quản sứ của mình khi vị này lìa đời, nhất là lìa đời một cách oan kiên thì cung cách và bầu không khí chia sẻ diễn ra như thế nào, có lẽ ai cũng rõ. Nay cố linh mục Cruz Trần Ngọc Thanh ra đi tức tưởi. Phải chăng vì giữa mùa dịch Covid-19 mọi thứ đều hạn chế, giảm thiểu và thu gọn? Hay là vì vụ việc có yếu tố tôn giáo xảy ra nơi vùng dân tộc ít người cần tránh những biểu hiện nhạy cảm? Xin góp ở đây một tiếng khóc thầm, cảm thương vị linh mục. Chiến sĩ Phúc Âm đã ra đi vội vã, đột ngột, giá lạnh và hũ phàng. Ước mong một ngày thật gần